Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị ăn theo Nguyễn Phú Trọng Tính giảng hòa, ông Tổng lấy lòng hay sao, mơ hay tỉnh Để làm nóng vấn đề về thủ thiêm kỳ này, ông Nguyễn Phú Trọng đã cử trưởng ban nội chính vào Nam thúc ép Thanh trang chính phủ ra mặt tiếp bà con thủ thiêm và cuối cùng Nguyễn Thanh Nghị cũng góp vốn vào vấn đề này bằng cách cử ông Lê Văn Lãng, Phó Chính Thanh tra của Bộ Xây dựng vào Nam để hỗ trợ ông Tổng khui vụ Thủ Thiêm. Không biết nếu ông Trọng cử người vào Kiên Giang điều tra sai phạm thì ông Nguyễn Thành Nghị có cắt cử thuộc hạ vào Kiên Giang hỗ trợ trong tổng nữa hay không? Nguyễn Thanh Nghị hiện nay đang nấp dưới trướng của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Mối quan hệ giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng thì quá đặc biệt, ai cũng hiểu ra điều này. Cả hai đều xuất phát từ ngành công an. Hiện nay ông Phạm Minh Chính đang làm và dính đến trách nhiệm trong vụ công ty Việt Á. Tuy chưa bị nêu ra trước dân, nhưng rõ ràng uy tín của ông Phạm Minh Chính đã suy giảm nghiêm trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Làm chính trị là phải linh hoạt, bớt thủ thành bạn là một chiến thuật khôn ngoan. Đối đầu với ông Tổng Trọng thì không ích gì nếu không muốn nói là sẽ chuốc họa vào thân. Tía của ông Nguyễn Thành Nghị Ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng chính là một ví dụ điển hình cho việc này. Khi tại vị, quyền lực bao trùm thế nhưng ông Nguyễn Tân Dũng vẫn bị ông Nguyễn Phú Trọng quật khỏi chiếc ghế Thủ tướng ở Đại hội Đảng lần thứ 12. Với tầm của Nguyễn Thanh Nghị thì chưa đủ tuổi đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng mà nên giảng hòa bắt tay thì hơn. Lần đầu tiên tự đối thoại với dân Thủ Thiêm, người của Nguyễn Thanh Nghị chỉ quan sát và ghi nhận không ý kiến gì. Đây là trò chơi quyền lực của thế lực rất lớn. Nguyễn Thành Nghị cũng nên ngả theo để cho biết Nghị chọn phe ai hơn khi tham gia là vai trò tiên phong. Làm chính trị như là con dao hai lưỡi vậy. Nếu không khéo, nó hại đến bản thân. Bài học Nguyễn Bá Thanh đột nhiên chết còn nguyên đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay vẫn là thế lực mạnh nhất trong chính trường của Việt Nam. Sự việc Thủ Thiêm đã kéo dài 5 nhiệm kỳ. Thời kỳ sai phạm nghiêm trọng nhất là thời kỳ Nguyễn Văn Đua, Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân nắm quyền ở thành phố này. Những nhân vật này rất lớn, sức mạnh ngầm cũng không thua gì ông Nguyễn Tấn Dũng. Đã rất nhiều lần ông Trọng muốn khui nhóm này nhưng đành bất lực. Hơn 20 năm rồi, bà con đang cố gắng đợi chờ. Nếu thật sự phát hiện dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật thì cần thiết để có thể chuyển cơ quan điều tra. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng là một tổng bí thư cũng không làm nổi. Cho nên việc của Bộ Xây dựng bây giờ chỉ là quan sát mà thôi. Cũng có lần ông Nguyễn Phú Trọng muốn đập Nguyễn Thành Nghị nhưng được ông Nguyễn Tân Dũng đỡ đòn. Lần thứ nhất vào năm 2016, ông Trọng cho khui vụ xe Range Rover biển xanh của bí thư Nguyễn Thành Nghị Vụ này có mùi tương tự như vụ bí thư Đà Nẵng, nhưng cuối cùng ông Nguyễn Thanh Nghị đã thoát nạn. Bởi Nguyễn Thanh Nghị là con của Nguyễn Tân Dũng, mà Nguyễn Tân Dũng quyền lực và thế lực mạnh, chứ không như Nguyễn Văn Trì, cha của Nguyễn Xuân Anh. Lần thứ nhì là sai phạm đất đai ở Kiên Giang. Ông Nguyễn Thanh Nghị bị kiểm điểm do sai phạm đất đai ở tỉnh này. Vụ việc đã xảy ra vào tháng 8 năm 2020. Trong số các lãnh đạo tỉnh bị kiểm điểm có ông Nguyễn Thanh Nghị Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang và nhiều cựu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đây là hình ảnh lần thăm Kiên Giang và ngã bệnh đột ngột chắc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không quên suốt đời. Đó là một trong các nội dung được nêu ra trong báo cáo của Thanh tra tỉnh Kiên Giang về việc xử lý những sai phạm đất đai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Lúc đó, Chính phủ dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị ông Nguyễn Phú Trọng thao túng khá mạnh ông Tổng Bí Thư đã trực tiếp tham gia vào rất nhiều cuộc họp của chính phủ và chỉ đạo như ông Thủ tướng vậy. Sau vụ kiểm điểm, Nguyễn Thanh Nghị bị đẩy lùi với chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tuy nhiên sau đó, tại Đại hội 13, Phạm Minh Chính đã thắng lớn và Nguyễn Thanh Nghị đã lên chức Bộ trưởng luôn. Ngồi ở chiếc ghế Bộ trưởng, có lẽ Nguyễn Thanh Nghị cũng nên hiểu ông cần làm chính trị tự lập và đừng nên cậy nhờ vào tía nữa. Ông tía giờ cũng hết quyền lực và Nguyễn Thanh Nghị giờ cũng đủ lớn để tự lập. Hiện nay thế lực ông Trọng là mạnh nhất, có lẽ Nguyễn Thanh Nghị cũng biết phải làm gì cho phải đạo. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Được ăn chia 4.000 tỷ nhưng vẫn còn đói Lẽ nào nhân viên Việt Nam Airlines lại đi rửa tiền? Vào ngày 5 tháng 6 mới đây, ông Trung tướng Tuân Sô, tránh văn phòng của Bộ Công an Việt Nam nói rằng Mỗi chuyến bay giải cứu người Việt Nam từ nước ngoài về sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu về đến vài tỷ đồng mà đã có tới gần 2.000 chuyến bay, nghĩa là Vietnam Airlines đã ăn của người dân đến 4.000 tỷ đồng. Cho đến nay, nhiều nạn nhân của chuyến bay trục lợi này đang yêu cầu với Vietnam Airlines phải trả lại số tiền nhưng họ vẫn im lặng. Đây là một dạng trục lợi chính sách. Mỗi chuyến bay combo tức là có trả phí giải cứu trừ các chi phí đi có thể số tiền lợi nhuận đến vài tỷ đồng mà có gần 2.000 chuyến bay. Không biết trong 4.000 tỷ đồng chia chác đó như thế nào, các nhân viên thuộc phi hành đoàn có được ăn hay không. Nếu chia thì ắt mỗi người được hưởng không phải là ít. Đây là hình ảnh tai tiếng thứ nhất của Việt Nam Airlines. Thật ra những hành động trục lợi không vì ngặt nghèo mà vì lòng tham đã làm Việt Nam Airlines và những nhân viên sứ quán của Bộ Ngoại giao Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới trở nên mở mắt. Hành động chấn lột người dân lúc khốn cùng như vậy không thể nào che đậy được. Nó bị phản ứng dữ dội trên mạng xã hội và điều gì đến sẽ phải đến. Vụ án này đang được Bộ Công an Việt Nam xử lý. Vào ngày 15 tháng 6 trên tờ Việt Time có bài viết với tựa đề 9 thành viên phi hành đoàn Việt Nam bị bắt giữ tại Úc. Cụ thể là từ tờ báo này dẫn nguồn từ hãng tin Seven News của Úc đưa tin có 9 thành viên của một phi đoàn của Việt Nam đã bị bắt giữ tại sân bay Mayburg của nước này trong lúc đang tuần số lượng tiền rất lớn ra nước ngoài. Trong bản tin của hãng Seven News đăng tải, 9 tiếp viên của một hãng hàng không đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét được phối hợp trực tiếp và thực hiện bởi lực lượng biên phòng và cảnh sát liên bang của Úc. 9 tiếp viên này bị cáo buộc rửa tiền với khoản tiền cụ thể là 60.000 đô la Úc. Số tiền này được chia ra và cất giấu trong hành lý. Các tiếp viên cũng bị tình nghi vận chuyển tiền, ma túy một cách bất hợp pháp cho các tổ chức ma túy ở nước ngoài. Đây hình ảnh có thể có người của Vietnam Airlines tham gia rửa tiền ở đây. Đáng chú ý, mặc dù quốc tịch của 9 tiếp viên này và hãng hàng không mà họ đang làm việc không được nêu chi tiết trong bản tin nhưng hình ảnh về tăng chứng của vụ án được đăng tải trong video cho thấy hàng loạt tấm hộ chiếu màu xanh rất rõ ràng mang quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị giữ cùng rất nhiều tiền mặt. Dữ liệu từ FlightTrader24.com cho thấy trong các ngày gần sát thời điểm Seven News đăng tin, tức là ngày 14 tháng 6, có hai chuyến bay của hai hãng hàng không Việt Nam có các chuyến bay thẳng từ Mayburg về thành phố Hồ Chí Minh và các chuyến bay Vietnam Airlines 780 của Vietnam Airlines vào ngày 13 tháng 6 và QH89 của Bamboo Airways vào ngày 12 tháng 6. Bình luận về thông tin trên của một diễn đàn có nhiều ý kiến phân tích rằng nhóm 9 thành viên tổ bay trên thuộc hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines. Nếu đây là sự thật thì đó là một bê bối thứ hai sau bê bối thực hiện chuyến bay giải cứu. Trả lời tờ báo Việt Viettimes, phía lãnh đạo của Vietnam Airlines phủ nhận. Không biết sự thật ra sao, trước sau gì sự thật cũng sẽ rõ. Khó có hy vọng người dân Việt Nam được thông báo đúng. Sự việc này cũng cần phải tiếp tục theo dõi thông tin từ phía chính quyền Úc đưa ra. Đây là hình ảnh thật đẹp mặt cho những tấm hộ chiếu màu xanh của Việt Nam đã bị bắt giữ. Nghề tiếp viên hàng không là một nghề khó chen vào và thu nhập hầu hết trong họ là trên mức trung bình của xã hội rất xa. Vậy mà họ còn tham lam tìm mọi cách để trục lợi, để làm ăn phi pháp nhờ được ưu tiên qua khở khẩu theo con đường của các phi hành đoàn. Trong khi đó ở Việt Nam vẫn còn đó, dù ít ỏi nhưng những người nghèo nhưng vẫn không tham về chuyện này. Việt Nam Airlines vốn là doanh nghiệp nhà nước, họ được rất nhiều ưu tiên từ những chính sách của nhà nước với loại hình doanh nghiệp quốc doanh do nhà nước nắm trên 50% cổ phần Họ được cho vay nhiều gói với lãi suất có 0%. Điều mà các doanh nghiệp tư nhân có nằm mơ cũng không có. Vậy mà họ lại có những điều xấu xa, tiếp tục bôi bẩn hình ảnh của Việt Nam. Nói theo ngôn ngữ bình dân của Việt Nam là hết thuốc chữa rồi. Nên giải thể và đừng để nuôi cái doanh nghiệp ăn hại đến như thế.